mà bãi bao ấy chứ hả hả bãi bao ấy chứ hả cái đang hô gì đâu cái sao giờ dân thường hô này cái sao xin sâm sâm á ừ. cái xin á cái xin sâm cái báo sâm ờ. rồng từ nhà đến trường mới là đầu ca chạy đấy nhá tại sao một trong vợ về Giờ đi à? đơn giản nhất nhất suốt buồn cười gì ông nhường ông nhường thôi nhường cười ông tí sự Ý, nhắc lên có đồ anh em nhá chịu báo cáo anh em tôi có đồ ấy đôi tử ốt ớt ngay à? chịu cái gì ba sáu cái gì có tép tép có bắt không có thật à không thể chịu đôi thất chịu chịu à tám ca ca chịu chịu đánh đôi đi đôi à tưởng đánh đôi gì k thôi chịu <laughs> ai đó đê đầu đầu đầu quá đấy à một lá một một lá à hai lá hai lá hai lá chín mươi con ba cái cầm gì chưa nào mới xâm tí cho 200 tí cho 200 thật chưa <laughs> không chia được đừng trách chưa hai phát được được luôn á, không sau na đầu chín dạ cháy báo không là này hết bị gì chịu ai thì. báo nhá chịu chịu mười đánh nhanh nhìn quy về đi về luôn thủ này thủ hai bốn sáu thì ca không bắt được rồi thì ca không bắt được rồi đúng không mình phải đánh 10 ví dụ ông đánh quy ông không bắt được thì tôi đánh ca rồi đánh quy rồi đánh được okay. hai tôi có hai à? tôi xin hai là chặt tưới làm gì hai đi nhiều việc nhiều việc <laughs> bằng cái sâm những cái gì đâu vậy cái ngoài bốn năm là sáu 5 9 gì ca chưa năm triệu ba bốn năm triệu thôi nữa ba đi bảy nữa đi bốn chín gì ba áp ờ. gì áp đấy gì quy là biết rồi đấy ui rồi đấy đã đoạn tôi đoạn xong rồi khác thời nó đến rồi thờ lên tay tôi được phất đi hả có biết phất không phất mà có biết phất không ừ, phất luôn phất quá thể cái ngoài ba đôi năm đôi ca đôi chịu năm con chín con sáu đô chịu có con chín từ nhà đến trường ừ. báo sai chưa sai thì lên phường chịu báo đấy sai gì, cũng tham chưa bố tí nữa mình đánh to quá để ba đá ba đá à? mà là để đằng nào chứ phát ra cả thua trừ thứ hai cầm trên tay rồi ta đã không xin sâm thì thôi thôi bắt tao trả tiền <laughs> sợ đằng nào không thế còn phải giá lại chứ giá lại em gì đằng nào mà tí nó trả túi trừ đéo thế nhỉ to anh để đây tí anh dùng được được để đây ơi con ngựa con biết nhưng là con gì ở đâu vậy chơi cái đoàn này biết à đừng đừng rút đít đừng mũi đừng truyền hết chết <laughs> cái vậy anh nhá đừng hối hận nhá bốn lá đầu chín cháy tiêu chịu cóc nhẹ ba bảy am quy người ngửa nhanh cái này từ từ nhà đến trường hả cộng ba ba à chả hả ừm hết lực không lo nổi rồi chi chịu ôi ui giời ơi ai kia yếu đấy à nó có thế đấy gì? có cái gì mà không được sáu lá nhanh có cái gì nè gì đã to à buổi nếu mà có con áp thì nó không thua <laughs> nếu mà lúc ấy có con áp thì không thua rồi mẹ giờ được cắt cái đều cắt đi chiếc máy ngửa lên của nhau ấy nhỉ đôi đôi đôi, nhập quật đấy ai muốn ngửa thì nó cứ thế thôi banh như thế nào banh sáu cái này dưới dưới ừ. bảy năm chó tám chín chục ok ok năm quy cá chịu năm sáu bảy chịu ôi trời nuôi ba đây mà nuôi nữa này anh đúng đòn này đây lại đây này cái gì đây này bô này đây này đây là xanh tiền không quên à. xanh tiền không quên và nhiều đủ chưa tám cái gì tiền nông rồi dạ. đòn hoàng rồi, rồi mới dám cầm về ấy. gì nhá vừa ai lát cái nào vừa ai được mỗi mãi mới được ván bốc kinh nhỏ, vâng, nắm đôi quá đôi bé bé thôi mà bãi bao ấy chứ hả hả bãi bao ấy chứ hả cái đã bao gì đâu sắn giờ dân thường hô là cái sao? xin sâm sâm á ừ. cái xin á cái xin sâm cái báo à. Dạ. sâm rồng từ nhà đến trường mười lá đầu ca mười lá đầu ca ok giờ sao sao tiền đấy chứ còn dòng thì gấp đôi này không phải kiểm tra được không yêu chả gì chả gõ đéo đâu để, để mà mình năm đi năm về mà không làm được mình đéo thừa không Ê. thừa này không thừa gì cũng định cho thừa đấy mà <laughs> cái mà thừa ra là đẹp mấy bát nữa nghỉ nhá muộn rồi mai đấy ông bị sao ấy nhỉ kiểu cần đéo về ăn uống nhỉ <laughs> về vợ nó hoa kiếp kiểu như thế không ấy cái hỏi vẫn cứ từ nhà đến trường đôi mấy hả đôi mấy mười thôi chịu còn có hai lá bắt được kiểu gì hai lá ừ. đánh đôi cho về sợ chết à đôi to luôn này. to luôn chứ cần to một đôi to con đôi thua đúng rồi đúng không ê hai thì chỉ đặt tiết kiệm đi thì tao nói gì tâm phụt khẩu phụt có nói gì đâu hai thì để đánh lá hay làm gì không đánh hai làm nên sự nghiệp cuối cùng mất cả sự nghiệp cái đầu kia cắt cắt đi ừ. nó thủ đôi to chứ mà mình đôi áp nó sướng lắm mà mình định bạch tổ đôi ca nhưng mà thôi trả dại chứ định định chơi đoàn gọi là thuyền nam cướp tàu tây đấy nhưng mà thôi <laughs> cái hỏi xoáy bà cậu ca chịu hạt dạ, bốn lát anh nhà tao đầy hai không có gì ngoài đôi ba đôi mười dưới thì thôi chắc không gì cốc áp nhà nhà có hai làm hai báo à hai hai là bốn đôi hai luôn này bét tám báo à to chưa sang tiền đi các bạn hiền <laughs> thế gian mình tưởng áp to cứ cai áp mới đầu tưởng bà nó bé nhưng hóa ra nó thủ à sau Ủa mất bao nhiêu tiền để có để học được cái đoàn đấy đấy anh dơ mà nó bảo mày tao chứ gì mày tao chứ anh em đầu quầy trong bạn anh em đầu quầy thì anh em đi sân rong mà anh em ừ. máu còn cho nhau được là đi lấy tiền của nhau ô anh em đéo được trong cái sới bạc cái em đưa cho Đấy, à? cái này của ai? của, của, của, của bạn ấy. Đếm đi, thừa thiếu gì. Ừ. Đây rồi. Cái hỏi Khốn Ừ KG To lắm nhỉ Hả bốn thôi Đừng đầy Chịu Đừng bốn tiếp Thôi bốn chín bốn về có ai bắt không tỉnh nhỉ quá tỉnh đấy là nhất người này đó